chẳng thể có cái thao thao mà này chẳng cho tôi tình chẳng ai channel. bukan karena Tuhan Kami rayakan Dimakan Amen.